Ok hello, chào mừng các anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng Soi Kèo nhé Thì uh, uh, tối ngày hôm nay cũng sẽ có hai cái trận đấu tại cúp C1 đó chính là giải đấu nữ nha anh em Đó là trận đấu giữa uh, Wanbet với Betgi cùng với trận đấu giữa Chelsea với Lon này giải bóng đá nữ cúp C1 nha anh em nhớ nhé Đấy thì riêng cái trận đấu giữa uh, Wanbet với Betgi nữ đây thì Tiến đã lên cho anh em tại cái kênh là Tiến soi kèo đấy còn cái trận đấu còn lại giữa Chelsea với Lyon thì Tiến cũng sẽ lên cho anh em cái video nốt cái trận đấu này đó Tiến sẽ lên tại cái kênh ờ, Tiến bóng đá nha anh em đấy thì anh em à, nhớ để lại điều hai cái lượt đăng ký kênh à, trên hai cái kênh này luôn nhé anh em đó thì riêng cái kênh tiếng số kèo thì tiếng cũng đã nói với anh em là mong trong cái tháng 3 này được đạt đến mốc một ca súp nhưng mà hiện tại sau 3 ngày mà tiếng đã đi du lịch chơi về ấy thì thì hiện tại cái kênh của tiếng cũng đã lên một ca mốt súp rồi đó thì đã đạt qua cái chỉ tiêu mà tiếng đã đặt ra trong cái tháng 3 này thì tiếng cũng uh, cảm ơn rất là nhiều các anh em đã theo dõi và ủng hộ tiếng trong cái thời gian qua đó thì từ bây giờ những cái video sắp tới mà tiếng nhận định và soi kèo cho anh em anh em chỉ cần uh, để lại một cái lượt uh, đăng ký theo dõi kênh một cái lượt thích đó một cái lượt thích video cũng như là một cái lượt bình luận về cái tỷ số uh, chuẩn nhất chính xác nhất và sớm nhất của cái trận đấu mà tiến đã lên video cho anh em đó bất kỳ trận đấu nào tiến lên thì anh em cứ để lại một lượt bình luận đi đó một bình luận và một lượt thích thì uh, tiến sẽ lựa chọn những anh, em nào ấy mà đã uh, bình luận sớm nhất và chính xác nhất tiến sẽ dành tặng cho anh em uh, anh em đó mỗi người là một 500k đó chỉ một anh em duy nhất trong một video thôi nhé là các video đều đều thì anh em cứ bình luận mà để lại cho tiến một cái bình luận nha thì uh, trong video này tiến sẽ uh, trước khi trước khi mà tiếp uh, trước khi mà nhận định và phân tích cái trận đấu giữa Chelsea với Leon thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé đây thì nhà cái đã đánh giá trận đấu này là cái kèo khá là ngang đồng nhau khi mà đội chủ nhà Chelsea với mức uh, uh, kèo đồng trước uh, khách Lyon đó và Chelsea là bỏ một ăn 0.85 này và Lyon là bỏ một ăn 0.99 uh, à, không có chênh lệch quá là nhiều giữa cái cặp đấu này nha anh em đó còn mức tài xỉu của trận đấu này là 2.75 cùng với 2.5 cả trận ngoài ra còn có rất là nhiều mã kèo uh, nhưng hiện tại tiến lên video cho anh em khá là sớm thì nói thật với anh em chứ sau 3 ngày mình đi chơi về tiếng cũng chưa có khỏe trong người đấy cũng còn rất là mệt nhưng tiếng vẫn cố gắng trong ngày hôm nay lên hai cái video tại giải bóng đá nữ cho anh em tham khảo thì à, à, như tiến đã nói ở cái cặp đấu nữ đầu tiên tiến đã lên tại kênh tiến số kèo và cặp đấu này tiến sẽ lên tại cái kênh kiến tiến bóng đá này nhé đấy thì với những cái uh, tỷ lệ kèo hiện tại tuy là chưa có được mã kèo thẻ cũng như mã kèo gốc và nhiều mã kèo chấp khác nhưng tiến sẽ đưa ra cái lựa chọn mà tiến uh, chọn để cho anh em tham khảo về cái cặp đấu này và trước khi mà đưa đến với cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nhá đây thì trước tiên anh em à, tiến sẽ cho anh em xem về cái trận lượt đi đây thì trận lượt đi thì đội nữ Chelsea đã xuất sắc thắng giành chiến thắng trước Lyon ngay trên à, sân nhà với tỷ số tối thiểu là 1-0 đây thì ở trận đấu này ở trận đấu ở trận đấu này anh em có thấy nè cái tỷ lệ kịp sóng bóng của hai đội nó cũng không quá chênh lệch nhau 53 dành cho đội chủ nhà đó 53 dành cho đội chủ nhà uh, Lyon và 47% dành cho đội khách Chelsea và Lyon ờ, đội nữ Lyon cũng đã tạo ra đến 15 pha dứt điểm so với 10 của Chelsea nhưng anh em có thể chú ý những cái pha mà gây nguy hiểm thì ờ, Lyon chỉ có hai thôi đó còn đến 4 pha gây bóng mà gây nguy hiểm dành cho đối phương của nữ Chelsea chỉ với 10 cú sút thôi đó chứng tỏ là tuy Chelsea sút bóng ít hơn và kiểm soát ờ, ít hơn ờ, ít một chút xíu so với đội chủ nhà nhưng đội nữ Chelsea đã tận dụng cơ hội và làm tốt hơn rất là nhiều đó và à, đây cũng là cái thành quả đã mang lại một cái chiến thắng dành cho Chelsea khi mà mà mà đội nữ Chelsea đó cái tiền đạo mang tiền đạo Google à, tiền vệ tiền vệ cánh trái đó tiền vệ cánh trái Google Geten đã mang về một cái bàn thắng rất là quan trọng ở phút 28 dành cho Chelsea và đây cũng là cái kết quả cuối cùng của trận đấu này đó cũng đã giúp cho đội nữ Chelsea có lợi thế dẫn trước 1-0 ngay trên à, sân khách đấy thì ở trận đấu này cũng đã về cái mã là kèo tài gốc đó anh em về cái mã kèo tài gốc nha 8 dành cho đội chủ nhà và hai dành cho Chelsea thì riêng trận đấu này uh, anh em cũng đã hấp full ở trận lượt đi nha ở trận lượt đi tiến cũng đã cho anh em đó chính là mã kèo Chelsea cộng cùng với mã kèo là tài góc chính hòa cả trận đấy thì anh em cũng đã húp full được hai mã kèo trong trận đấu này đúng anh em anh em có theo dõi cái video ở trận lượt đi anh em cũng hiểu đúng không đấy thì tiến cũng xin chúc mừng lại cái uh, trận thắng đó thắng lớn hai cái mã kèo của anh em nhé đấy thì quay lại với uh, cái tỷ lệ kèo lần này trước khi mà mà à, nói về phong độ thì anh em đã hãy xem qua về cái đội hình ra sân dự kiến trước nha thì đây à, khoan anh em ở trận lượt đi thì à, ở trận lượt đi thì Chelsea à, ra sân với sơ đồ 4231 này và chủ nhà Lyon ra, ra sân với sơ đồ 4312 đây là sơ đồ lượt đi nha còn quay trở về với cái trận lượt về đó lượt về thì à, các chuyên gia nhận định là Chelsea sẽ giữ nguyên đội hình là 4231 đó giữ nguyên hết tất cả đội hình còn về à, Lyon Lyon sẽ thay đổi cái chiến thuật là chơi với sơ đồ là 4-3-3 trên sân của Chelsea thì đây chỉ là những cái dự định à, về cái sơ đồ dự kiến của à, các chuyên gia nhận định đưa ra thôi không có gì là chắc chắn nha anh em đó cái sơ đồ này chắc chắn là không không có chuẩn 100% vì những chuyên gia đưa ra cho anh em dự đoán nhận định để tham khảo thôi đấy thì Tiến cũng sẽ không nói nhiều về cái phần này nhá đấy thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội thời điểm này thì uh, À, trước tiên là đội chủ nhà Chelsea sau khi mà làm khách trước Lyon với chiến thắng 1-0 thì Chelsea lại có tiếp tục một cái chiến làm khách mới đây trước uh, đội chủ nhà Man City tại cái giải uh, uh, tại cái giải ngoại hạng Anh đó tại giải ngoại hạng Anh thì uh, Chelsea đã phải nhận thất bại trước đội chủ nhà Man City tại ngoại hạng Anh giải nữ với tỷ số là thất bại là 2-0. Đó thì sau cái trận thua này Chelsea cũng đã tụt xuống cái vị trí ờ, thứ uh, ờ, 3 với 37 điểm sau 15 vòng đấu. Đó và hiện tại tại cái bảng xếp hạng ngoại hạng Anh nữ thì Man U, MU nữ, đội nữ MU đã có được 38 điểm cùng với Man City. Đội nữ Man City cũng có 38 điểm và cả hai đội đều có được 12 thắng 2 hòa và hai thất bại. Nhưng đặc biệt thì à, đội nữ à, MU lại xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng đó. Còn phía sau đó chính là Chelsea, đội nữ Chelsea cũng đã tuy dù mới thua Chelsea Man City hay không nhưng đội nữ Chelsea đã có được 37 điểm sau 15 vòng đấu, vẫn còn một vòng chưa đấu nha anh em anh em nhớ nhé. Nếu như Chelsea thắng hai cái vòng đấu tiếp theo bằng hai cái vòng đấu bằng cái vòng đấu với Man City mu thì chắc chắn Chelsea sẽ có được 40 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Đấy, thì phía sau vẫn có Arsenal nữ Arsenal vẫn đang bám đuổi rất là tốt nè cũng thi đấu mới 15 trận thôi và đã có 35 điểm đấy Arsenal cũng chỉ cần thắng một điểm để bằng cái số trận với Man City và Mu thì Arsenal cũng sẽ có được 38 điểm đấy thì cái bảng xếp hạng nữ ngoại hạng Anh đang rất là căng thẳng luôn em đó đang trong cái giai đoạn rất là đồng đều và căng thẳng giữa cái top 4 này đó top 4 ông lớn của ngoại hạng Anh à, về nam lẫn cả nữ luôn đấy thì anh em thấy là những cái đo, giải bóng đá nữ gần đây riêng tại ngoại anh thì tiến thấy là rất là quyết liệt và cạnh tranh một cách rất là uh, hay cái giải đấu này phải nói là hấp dẫn với hành tinh luôn em giải nam đã hấp dẫn rồi giải nữ cũng không thua kém đúng không đó thì quay lại với cái uh, quay lại với hai cái đội bóng này rồi đây thì uh, sau cái trận thua 2-0 trước Man City thì chắc chắn là là nữ Chelsea sẽ bị ảnh hưởng một phần nào đó ở cái trận lượt về này trước Lyon nhưng nhưng theo nghiên tiếng suy nghĩ nha theo nghiên tiếng suy nghĩ thì sau cái trận thua này chắc chắn là Chelsea sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng uh, hoặc là có một kết quả tốt trước Lyon đó để giành cái quyền đi tiếp tại uh, cúp C1 vào uh, mùa này đúng không anh em để đi sâu hơn tại cúp C1 mùa này đó để uh, uh, làm cho người hâm mộ có lòng tin cũng như là cái niềm tin tưởng hơn dành cho Chelsea ở các trận đấu sắp tới đó và Chelsea chắc chắn là sẽ có nhiều cái danh hiệu trong cái mùa giải năm nay vì cái cơ hội vô định ngoại hạng Anh của Chelsea vẫn rất là cao cao hơn tất cả ở cái vòng đấu hiện tại đó tuy là thua điểm của với Man City nhưng hiện tại Chelsea vẫn thi đấu ít hơn một vòng anh em nhớ nhé còn về à, cúp C1 thì Chelsea đang có lợi thế lớn khi mà thắng thằng Lyon 1-0 ở trận lượt đi này thì lượt về này chắc chắn Chelsea sẽ uh, tận dụng cơ hội về cái lợi thế đó và chắc chắn sẽ có một cái kết quả có lợi trong trận đấu này cho dù là tiếng chưa nói về đội tuyển à, đội nữ Lyon như thế nào nhưng chắc chắn tiếng tin là Chelsea sẽ có một cái kết quả tốt trong cái trận đấu này đó còn về đội nữ Leon thì sao Leon thì à, đang có phong độ phải nói là cực kỳ tốt luôn Leon là cực kỳ tốt đội cái phong độ của Leon trước đó thì Leon đã có liên tục 8 chiến thắng đó liên tục 8 chiến thắng trong đó có đến uh, có đến à, uh, 6 trận đó 8 chiến thắng mà có đến 6 trận giữ sạch lưới đó thì uh, các tiết cho Lyon là phải à, đến cái lượt trận thứ 9 ở trận lượt đi cúp C1 thì nữ Lyon đã phải nhận thất bại 0-1 trước Chelsea. Và mới đây sau trận thua này thì Lyon đã quay trở lại sân nhà, đó quay trở lại sân nhà tại cái giải vô địch quốc gia Pháp thì à, Lyon đã xuất sắc đánh bại được à, đã xuất sắc đánh bại được Bruingham với tỷ số là rất là đậm 6-0 đó với tỷ số rất là đậm luôn nha anh em. Thì Tiến cũng cho anh em xem qua về cái trận đấu này. Đây, cái trận thắng 6-0 này của nữ Lyon trên sân nhà thì uh, à, sau cái trận thắng này cũng giúp cho Lyon bảo toàn cái ngôi vương tại à, giải à, vô địch quốc gia Pháp với 46 điểm sau 17 vòng đấu. Phía sau bám đuổi gồm có PSG với 45 điểm cũng sau 17 vòng đấu. Đấy, thì nhìn vào cái bảng xếp hạng bóng đá nữ tại quốc gia Pháp hiện tại thì chắc chắn chỉ có Lyon với đội nữ PSG là hai cái đội bóng mà cạnh tranh cái ngôi vương trong cái mùa giải này mà thôi. Đó vì để cái đội xếp thứ ba là Paris đang kém à, hai đội lần lượt đến 9 đến 10 à, lần lượt đến 11 đến 12 điểm nên rất khó để cạnh tranh cái ngôi vương. Đó, thì uh, cái bóng đá nữ cái giải bóng đá nữ của Pháp uh, không có cái sức cạnh tranh mạnh như là ngoại hạng Anh hiện tại nha anh em đó vì các đội nữ ngoại hạng Anh thì nó đồng đều hơn rất là nhiều ok thì uh, quay lại với cuộc đấu đầu này đó là cái phong độ của hai đội uh, và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thành tích sân nhà thì trận đấu này Chelsea sẽ được thi đấu trên sân nhà đó thi đấu trên sân nhà thì anh em hãy xem thành tích sân nhà của Chelsea này sau 4 lượt trận gần nhất thì Chelsea có được 3 chiến thắng và chỉ nhận một thất bại trước Arsenal đó chỉ nhận thất bại trước Arsenal một đội bóng nữ cũng rất là mạnh đang cạnh tranh ngôi vương tại ngoại Anh còn về đội khách uh, Lyon thì Lyon phải làm khách trên nhân sân của Chelsea ở trận đấu này. Thì trước đó Lyon đã có liên tiếp 4 chiến thắng và có hai trận giữ sạch lưới đó và ghi được đến uh, tổng cộng là 12 bàn thắng sau 4 trận làm khách gần nhất trên sân của đối phương. Thì có phong độ tương đối là tốt nhưng chắc chắn là cái trận làm khách này trước uh, trước uh, Chelsea sẽ là một cái uh, khó khăn chồng chất khó khăn rất là nhiều dành cho Lyon đó anh em nhớ nhé vì bốn cái trận thắng của Lon làm khách ờ, mới đây đều là những đối thủ đối thủ mà yếu thôi đối thủ không có mạnh nha anh em đối thủ rất là yếu luôn đó còn khi mà đối đầu với Chelsea chắc chắn là nó sẽ khác rất là nhiều ok cho anh em thì anh em xem thêm về cái phong độ đối đầu của hai đội này thì trong lịch sử hai đội đã có bốn ờ, bốn à, lần gặp nhau nha anh em đấy thì bốn lần gặp nhau của hai đội thì Lon có được hai chiến thắng một trận hòa và một trận thua mới đây ở trận lượt đi trước Chelsea đấy thì tuy là về lịch sử đối đầu Lyon vẫn đang có lợi thế nhiều hơn nhưng cái phong độ hiện tại của Chelsea đang rất là tốt đó và tiến tin là Chelsea sẽ có một cái kết quả có lợi trong trận đấu này có nghĩa là từ hòa tới thắng thôi chứ rất khó để Chelsea có thể thua được Lyon trên sân nhà đúng anh em đó thì đó chỉ là những ý kiến riêng của cái tiếng thôi thì với những gì mà tiếng đã nhận định cũng như tỷ lệ kèo mà những cái đưa ra tiếng sẽ chốt cho anh em một cái mã kèo duy nhất trong cái cuộc đối đầu này là cái mã kèo là là đội nữ Chelsea chủ nhà đội nữ Chelsea à, kèo đá đồng bỏ một ăn 0.85 đấy thì anh em nhớ trùng mã với tiếng thì vào mã kèo này thì anh em nên nhớ đây là những mã kèo mà tiếng lên video rất là sớm cho anh em tham khảo vì chưa biết được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội cũng như là chưa biết cầu thủ trụ cột nào bị chấn thương hay là sẽ ra sân đầy đủ đội hình và chơi với sơ đồ thủ hay là tấn công đấy cho nên đây chỉ là những cái mã kèo mà tiếng đưa ra để anh em tham khảo và nhận định thôi á anh em cân nhắc trước khi vào cái mã kèo này đấy thì những cái mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn trước giờ bóng lăn tiến sẽ sâu kỹ đội hình và sẽ đăng lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em mã kèo trên nhóm thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều đấy thì à, à, những anh em nào hợp mã thì có thể vào còn muốn mà mã kèo chắc chắn hơn thì cứ vào nhóm của tiến nha còn cái điều kiện mà để vào nhóm để cùng đồng hành gỡ gạt cũng như là những anh em đã thu tha ở vòng loại World Cup cũng như uh, những cái cái cái uh, à, trận đấu biệt tại World Cup vừa rồi thì Tiến cũng đã giúp cho nhiều anh em tại vòng loại Euro mới đây đó tại vòng loại Euro trong tháng 3 mới đây cũng đã gỡ gạt rất là nhiều và sắp tới sẽ có rất là nhiều trận đấu hay tại à, các giải quốc gia hàng đầu châu Âu cũng như là Euro tại tháng 6 đấy rất nhiều trận đấu hay luôn thì anh em muốn đồng hành với Tiến muốn gỡ gạt thêm thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 hoặc là cái Telegram a à, cầm cái bóng cao Tiến đấy thì anh em muốn gỡ gạt muốn vào bờ thì cứ liên hệ với tiến đi tiến sẽ giúp tất cả anh em có một cái kết quả có lợi nhất cũng như là sẽ gỡ gạt trong các trận đấu sắp tới đó thì đã cái điều kiện mà vào nhóm của tiến thì rất là đơn giản thôi thứ nhất anh em có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên thứ hai là phải chơi cùng trang với tiến đó cái việc chơi cùng trang với tiến bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng cũng như là có xài cái chuyển khoản online nhé anh em đó thì cái việc mà anh em chơi cùng trang với tiếng nè cũng như anh em chơi trên giang thì nó rất là chủ động về mọi việc luôn không cần phải báo ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng làm gì hết đó anh em báo ngoài qua thầu qua cò vừa bị mắc lai mắc cỏ mắc phí mà còn phải chơi trước ba bốn tiếng lúc đó chưa biết được đội hình chưa biết được là nó chơi với sơ đồ nào nữa rất là nguy hiểm đúng không rất là khó ăn dễ thu tha nữa đấy thì cái việc anh em cầm trang chơi nó mình sẽ được chủ động hơn chủ động được lựa chọn kèo cũng được như là chủ động mua kèo bán kèo này đó thích mã nào vào mã đó cũng có thể là anh em đợi à, anh em đợi à, những thứ mà à, bóng á, những trận bóng mà khó vào kèo anh em có thể để nó diễn ra 10 đến 15 phút hay gì đó rồi anh em vào xem tình hình chân của hai đội đá như nào anh em vào cũng chưa muộn đúng anh em vì mình chủ động cầm trang mà thì nó rất là dễ để vào kèo đó rất là dễ thắng luôn thì ok anh em đủ hai điều kiện đó thì cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo hoặc telegram tiến có để phía dưới góc màn hình trong cái video này anh em cứ mạnh dạng liên hệ đi tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em vào nhóm một cách mà miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhé còn vấn đề lọc lá thì anh em thắng anh em gửi lọc cho tiến thì tiến cảm ơn anh em chứ tiến không có xin lọc lá gì từ anh em anh em nhớ nhé đấy thì uh, video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây nếu như uh, anh tiến nhắc lại một lần nữa nếu như anh em muốn gỡ gạt muốn, muốn cùng đồng hành với tiến những trận đấu sắp tới muốn thắng kèo muốn có tỷ lệ thắng cao hơn thì uh, cứ liên hệ với tiến tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em luôn ok cho anh em à, và những anh em nào yêu quý tiếng thì hãy thể hiện bằng cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng soi kèo này luôn nhé anh em đấy thì tiếng cũng chúc cho tất cả anh em có thật nhiều sức khỏe nè và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư